mùa xuân ơi ta nghe mùa xuân hát bên kia trời đồi núi xanh ơi, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lời đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí ta và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vơi vợi em biết chiều ngồi nghe rõ rơi em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi như bao giọt sương còn vương mình trên lá như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười như xuân chờ đông tình